gần đây không chị? Từ trên xuống này. Từ trên xuống dưới đây. Đây nhá. Đấy. À cứ đây mở, các bạn này cứ cứ cứ, cứ vạch chỗ nào ra là, ra là, là là quả dưới đấy là đi. quả dưới đấy đây đấy, đi theo từ trên xuống dưới từ từ đấy để cho bà con nhìn đây từ trên xuống dưới này quả nó rất là thẳng các bạn ạ đây đây, đây nhá đây cứ vạch chỗ nào ra là sai chỗ đấy đấy đây các bạn đây đấy chỗ này <laughs> sai nhung nhung nhúc luôn đấy à, vâng bà đánh giá về tỷ lệ độ quả khi mà dùng phân bón Sinic Tân Phát Bắc Giang thì như nào ạ quả đẹp và bóng cái tỷ lệ đậu quả có cao không ạ đậu quả thì nhiều đấy thì mức độ rồng xinh bây giờ quả nó còn xanh độ vâng. đi rồi hái đi rồi mà nó còn mức độ xanh như thế này Đấy vâng, vâng. trong khi đó cho quả dùng xin thì cho quả vừa giòn vừa ngọt một quả bóng quả đẹp vâng. quá vâng. gai nó, nó nó nhộn gai là tức khắc là quả nó đậu à vâng. chứ mà gai tù là không đậu đấy đây vâng. cũng là một bí quyết các bạn nhé vâng. các bạn chăm sóc như thế nào để cho gai nó nó, nó nhọn, nhọn gai. nó nhọn gai nó nhiều đấy. gai là đậu quả ví dụ như là những cái quả bé như này đây này đây này đây này gai này nếu mà mình nhìn vào cái bóng này đây chiếu gần vào để thấy này đây này những cái gai nó nhọn nhọn nhọn hót như này thì có nghĩa là nó sẽ đậu hoặc là những cái quả con này này các bạn này đấy đấy đậu nó nhọn hoắt như thế này nó cứ tu tủa ra như thế này thì nó sẽ đậu thì nó mới đậu chứ vâng. còn nếu mà quả mà nó không có gai nhiều là hay bị bị đuôi vâng mà nhận xét về cái hoa mà dùng phân bón silic ờ, Tân Phát Bắc Giang thì nó thế nào ạ hoa nó tươi hoa nó tươi à vâng mà nó có to không ạ à? to hoa to cánh hoa to cánh, cánh hoa to cánh hoa mà nó hoa nó tươi tươi và nó có nó đẹp cánh nó có dày không ạ cánh nó dày hoa mà cái là như ừ, hoa mướp to như hoa mướp nhỉ to như hoa mướp to như hoa mướp đây này các bạn này dùng phân xinic là lá dày lá đẹp cây hoa đẹp quả bóng vâng nói chung bóng. là đã trồng xinic thì mấy năm nay rồi không phải là năm nay mới trồng vâng năm nào cũng cũng trồng xinic thì cũng đẹp đấy phải gài nó vàng hoa vàng hoa vàng đấy đây vàng này hoa Nở. một cái vòng dây này nhưng mà <laughs> gần như là cứ chi chít quả vâng. và sau đây mình có thể hái một quả mình ăn thử để xem là cảm nhận thế nào ừ, nhỉ yeah. đây, đây, quay sang chỗ này đây có cái quả này vừa tầm đây, đây quả vâng. này vừa tầm nhé vâng. đây, vâng. đây các được luôn má. vâng bây giờ tôi vặt thử cái quả này à, để ăn thử xem là cái chất lượng dưa này như nào nhé ngọt và giòn vâng đây đấy quả kia là còn sót chưa hái sót. ui gai <laughs> gai đâm tôi tủa lên quả này gai đâm như này thì mọi nhện đều sợ đây này xem nào ừ, nó đâm vào tay đau lắm ui rồi em không bẻ được chứ <laughs> đau quá à tôi rồi cố vậy đây tôi bẻ cho các bạn xem cái độ giòn thế nào nhé ôi rồi đây các bạn này giòn là dây mà dây cùi dây cùi hạt ít, hạt. hạt ít nhá hạt ít dây cùi đấy dây cùi hạt ít này nhìn quả dưa nó rất là đặc quả và nó sẽ rất ngon đấy thế bây giờ tôi, Trông nó phân tôi chỉ lau qua cái lau qua cái phấn này đi thôi đây chị chị ăn thử đi đây em lau cho chị nhé bà ăn đi lau cho chị thử miếng đi xem là nó như nào nhé vâng ui dày để tôi tôi thử cho các bạn miếng nhé xem nào cứ nâu mà ừ. áo là ăn được hết ừ ừ giòn, ôi rất ngọt đấy nhỉ đấy ăn nó ngọt lắm nhá ừ. à giòn ngọt đậm và rất là thơm các bạn ạ rất là thơm dễ ăn ừ. rất là ngon tuyệt một, thật tuyệt vời một bữa cơm ba quả này ba quả ba quả dưa để chấm muối <laughs> quả dưa màu rất là xanh nó xanh quả à, với cái giống dưa mà 668 này vâng, 668. này um, nó không phải là dưa ta không phải là dưa ta không phải dưa ta nhưng mà, mà cũng... khi không phải là dưa chuột vâng nó không phải là dưa chuột à không phải là dưa chuột dưa chuột quả nó dài à mà nó ít quả nó thư quả nó không không dày quá như này vâng nếu mà dưa ta dưa giống dưa cổ năng suất dưa cổ là nó khác nó không năng vâng. suất dưa đấy vâng. nó không năng suất à nhưng mà dưa này năng suất phải không dưa này càng trồng sinh nick nhiều là càng năng suất à vâng, vâng. mà đây ăn vâng. nó giòn nó ngọt đấy vâng ăn nó giòn ngọt dưa nó ngon lắm mà cùi nó dày hạt nó ít ừ. dễ ăn nhiều nước nhiều nước ừ. nhiều độ nước nhưng bóng. mà lại đặc ruột vâng, độ bóng của nó cao vâng đúng rồi bóng của quả nó đẹp này quả nó đẹp nhìn quả nó trơn ừ, nó nó nó thẳng mà nó luột đây này các bạn này đấy quả đẹp như này, vẫn còn hoa nguyên đấy vâng bà có thể cho biết là một ừ, bà nói cụ thể là một xào bón từ đầu là mình bón như nào một xào bón vâng. ờ, dự cải NVK và cái Sinic này như nào ạ quy trình bón ấy gói một một lượt ờ, đầu mình bón lần đầu tiên thì mình bón một gói này bằng mấy này bao nhiêu cân NPK 25 cân đấy 25 cái cân gói NPK. phân NPK là 25 cân loại nvk nào cũng được chị ạ vâng nhưng vâng. mà cái loại mà nó nhiều kali mới lại nhiều nân à ít vâng. đạm đi vâng thì mình bón cùng xứng đích thế là à. cái cái dạng à, Tức ban đầu là 16, 16, dạng... 8 ạ vâng nhiều nhiều đạm và nhiều nhiều lân nhiều, nhiều lân nhiều kali nhiều lân nhiều kali à nếu thế thì mình phải dùng dùng vâng. loại bón lót vâng loại bón vâng. lót đấy xong rồi bắt đầu một loại bón thúc chứ loại bón thúc vâng. nó nhiều lân nhiều kali bón thúc nó nhiều lân nhiều kali đúng rồi lần thứ hai thì mình lại dùng cái loại phân nó nhiều đạm vâng ừ, tỷ lệ đạm của nó cao hơn hơn kali hơn khoảng bao nhiêu cân ạ thì lại dùng nếu mà mình vào lần thứ hai thì mình chỉ một xào mình cho nửa gói thôi Vâng. Vì là trong quá trình mình cho nửa gói đấy là dư nó lên đến đâu thì mình chăm đến đó. Nửa gói này thôi á? Ừ. Hay là nửa... Một gói này và nửa vâng. gói phân NPK. NPK loại 25 cân. Loại 25 cân. Dùng 15 dùng 12 cân thôi. 12 cân thôi. Vâng. Cùng với gói này gói này. vào lần 2. Vào lần 2. Tức là giai đoạn bắt giàn. Vâng. Đúng không ạ? Xong cái là mình vào phân xong đợt đấy là mình bắt giàn lên, vâng. mình cắm giàn cho nó leo. Vâng. trong khi đã nên cắm giàn lên nhưng mình phải tưới phân theo định kỳ cho nó. Tưới xin Chứ... là tưới gì ạ? tưới cái thằng Sinic này nếu mà tưới được một lượt hai lượt là cái tốt nếu không thì mình đến lúc mà mình lên cùng này rồi mình hòa ra với nước mình phun à. mình phun theo bình thì à. cứ một gói này thì nếu nó còn nhỏ thì là mình phun cho ba bình một gói này chứ không ba ba đến năm bình các bạn nhé khi mà cây còn bình. nhỏ cây còn nhỏ ba đến năm bình vâng thì um, uh, lúc cây còn nhỏ thế còn khi mà cây mà đã già cây đã này già rồi, rồi thì đi vâng. đi gói này một bình vâng. để cho nó đẩy tránh mới nảy nó có tiếp sức cho à, à, cây nó khỏe. tức là cái này của chị muốn lúc thời điểm đấy là nó muốn gia hóa cái những cái phần ờ, của của các nhánh đấy để cho nó bật lọc mới bật, đúng không bật lọc, bọc nhánh nhánh mới hả vâng. vâng. nhánh mới. đấy thì là mình cho phun nó đặc hơn mình cho phun, đặc. đặc hơn à. à. từ 1 à. đến 2 bình các bạn nhé vâng. đến 2 bình mỗi bình là khoảng 20 lít 20 lít vâng. cái bình 20 lít đấy vâng. thì mình thì để mình phun vào Vâng. Đấy. Tức là ừ, tại thời điểm này thì mình đã sử dụng sử dụng cái này chưa ạ? mới trồng xong mới phun à mới phun vâng mới dùng xong mới dùng xong à mới phun mới, mới phun là với tỷ lệ hai bình ạ vâng vâng thì hai bình nhưng mà một gói này đi một gói này là đi hai bình giờ chưa chưa thể phun cả một bình được nó vâng. phải vàng cây nó già cây như kia à. già à. cây như bên kia vâng lá nó dài cây trong già như những cái ruộng ở bên kia đấy nó thật già nó vàng khi cây nó đã lá nó vàng già rồi thì, thì mới chơi là thì mình mới dám đi một dám gói đi một, một mới một bình một bình, một bình. Vâng. còn à. gần như mức độ dưa này thì mới đi một gói này là đi hai bình hai hai đến ba bình các bạn nhé vâng. hai đến ba bình Chứ để không, mình không, kích thích mình kích mình cho kích cho, kích cho nó quả nó mau lớn này quả nó mau lớn này và vâng. cái chồi, ánh của nó, này nó cái chồi này nó nó bật ra vâng. để nó ra những cái ánh thì mỗi một cái ánh này nó ra một tay vâng. thì một hai tay thì một hai tay đấy nó lại ra một vâng. vài quả thì Đúng nó mới rồi. Vâng. nhiều vâng. còn cái dây chính của nó mà lên cao nữa thì chăng nữa thì mỗi đốt nó chỉ có một quả thôi nó chỉ có như vậy thôi. thì năng suất của nó chưa cao nó chưa cao đấy cho Chủ nên là... là mình làm sao để cho cái nhánh này nó ra này vâng. mình phải bơm và kết hợp vào mình phân do mình tưới rồi là cái nọ cái kia này đây đây nó đang ra thì đây, à, đây à đây đây đây đây đây đây những cái ánh của nó ra đây mà đấy đấy một tí vậy nó đã có quả rồi. ánh chưa ra mà đã thấy quả rồi các bạn này đấy. đây này quả đây này đấy nó cứ đấy. ra là nó có quả ngay vâng mà. những cái ánh này sau này nó sẽ ra hết vâng nó ra nó hết sẽ ra hết cái này nó nó ra hết thì nó mới đây như cái ánh này nhá đây như cái đấy. ánh này thôi nó mới có độ 40 ờ, phân đây nhưng nó đã bốn quả rồi các bạn này cái, cái nhánh kia hai đây. quả liền kìa một đây nhánh này hai quả liền đây chị cầm em nhá đây đây, đây các bạn này một cái khúc ngắn này mà ba bốn quả liền chỉ có một cái ánh đây chỗ này phân vâng khoảng 40 phân thôi 40 phân. 40 phân mà nó đã bốn quả rồi thì bây giờ mỗi một cái ánh này mà nó cứ ra hai tay như thế này hoặc một tay một hai tay như thế này nó lên thì nó nhiều lắm nó vô kể luôn và như vậy thì mình sẽ kéo dài được lứa vâng. đúng không như năm ngoái vâng. dư xuân chúng em trồng mà chúng em thu từ tháng 2 cho mà tận tháng tư tháng tư hai tháng rồi Vâng. vâng. thu mà dư xuân thì không mấy khi là được đến 2 tháng đâu vâng. đây chỉ khoảng tầm 20 ngày là đã rạc dây à. chúng em dùng sinic và kết hợp tưới phân như lại chăm bón tưới sinic là à? vâng mình tưới sinic với lại mình chăm bón với lại bệnh sâu bệnh mình bơm theo định kỳ vâng. dưa cứ vậy nó ra quả đấy vâng nó bền cây nó đẹp mà nó đây. bền cây mà như năm ngoái đấy như chúng em thắng đấu năm vừa rồi chúng em thù hai tháng mới vâng. có bao giờ được hai tháng các bạn này đây không chỉ là cái ánh mà chúng tôi vừa giới thiệu đây đâu nhá mà đây những cái ánh này đây đấy những cái ánh này nó chỉ ra có một uh, chỗ này là nó chỉ vào độ 20 cm đây nhưng mà nó ba quả liền các bạn này nó ba quả liền đấy. đây nó ba quả liền đấy các bạn nhìn rõ chưa này đấy cái ánh này thì là bốn quả này bốn quả liền và chỗ này thì ba quả liền nó cứ ngắn ngắn một tí tí nó lại ra như này nó ra rất nhiều ở trong bụng nuống nó còn rất nhiều nữa cây này sẽ ngắn. ra được đấy. nhiều lắm đây. ngắn tí teo về mình đây. đây ngắn tí teo về mình mấy quả ngắn tí teo mà sai đây như quả này đây chỗ này đây những cái hoa này là đang cũng đang chuẩn bị cái quả này này đấy nói chung đấy. là cho nên là ở đây dưa thì mình phải có cái kỹ thuật của nó là mình chăm bón rồi kết hợp ừ, đủ phân do vâng. thứ nhất phân rô thứ hai nữa là nước nước là cứ phải đều đặn à. khô rỗng lại phải cho nước vào chứ vâng. mình không thể để nó thiếu nước được vâng. vì là dưa này nó đẩy nước nó đổ nước thì vâng. dưa quả nó mới đẹp còn vâng. dưa mà ít nước không có đổ nước cho nó thì không thể quả nói mình không thể nói là quả nó đẹp vâng. đây đây những cái ánh này các bạn này đây nhiều nước không phải đổ nước đây nhá ánh trên ánh dưới này các bạn này cái ánh này cũng mỗi đốt một quả này đây đây một hai ba bốn này 5 quả và đây những cái đầu này các bạn này cũng ra quả chi chít luôn đấy đây cái đầu này này từ qua đây. này nó mưa nhiều đấy đây, sai như này đấy và trong bụng muống này có rất nhiều quả rất là sai đấy dưa nó rất là giòn rừng một ngày không hái thì rừng một ngày không hái thì quả to lắm to lắm mai nhanh nó nhìn vì là nó có nước nó đẩy nước nó đủ nước là nó nhanh lớn mà nó đủ nước và đủ phân vâng đủ vâng. nước đủ phân vâng nó, nhanh lớn mà vâng. chúng đang đây này chúng em cứ định kỳ luống nào thế nhỉ sai lắm để sai luống nào cũng sai như này các bạn này Đúng đây này đây, đây mở ra là mở lá bạn. ra là thấy thấy thấy thấy quả đấy cái vạch lá ra đây này, này. nguyên chỗ này này sai chi chít luôn Chỗ này là 6 7 quả này. Thế lại còn quả con nữa này, đây nữa các bạn này. Đây này. Đây hai quả này nữa. Đấy, sai chi chít luôn. Một quả nó đẹp thế nhỉ, nó cứ phấn phấn quả nhỉ. Nó phấn quả. Đấy, Đấy. quả nó còn non quả mà, nó vâng. mở quá mà. Vâng. Cái quả trong nó còn bóng. Nó bóng quả. Bóng quả. Vâng. Sao quá nhỉ. Đây các bạn này. <laughs> Mỗi một đốt mỗi một đốt quả như vậy thì cái ruộng dưa này nó còn rất là nhiều tiềm năng vẫn còn thu được lâu vâng vâng hiện nay giá dưa của mình bán được giá bao nhiêu ạ bảy nghìn một cân ạ thế thì cũng đó ờ, là bán ờ, cho ờ, các bán buôn đầu à? buôn đấy hả thế còn bán lẻ thì được bao nhiêu ạ bán mười bán mười vâng và uh, bà có hài lòng về cái sản phẩm uh, về cái dưa dùng phân xịt không ạ nói chung là mình trồng dư nhiều rồi thì mình dùng phân xinic thì ừ, nói chung là được được ừ, người trồng dưa phân thì là phân này nó cũng đẹp nó được cho người trồng dưa đúng không? Được người trồng dưa. Vâng. Sản phẩm nó Mỗi năm mà dùng cái phân thường thì ngon dễ dễ chịu hơn. Dùng phân thường thì ná nó, nó mỏng ná, nó mỏng ná, nó sâu bệnh nó nhiều, rồi là nó nhanh vàng ná vâng. người ta dùng phân thường đi dòng cùng nhau thôi. à tí nữa mình sang chắc đối chiếu một tí phân thường đối chiếu một tí để xem được vâng bà con cứ cứ nói rằng là tại sao cùng chồng với nhau mà dụng dư của người ta thế kia mà dụng dư nhà mình thế này theo cách chăn bốn của mỗi người vâng <laughs> vậy thì à, bà cũng nên phổ biến cho người ta biết về phân silic này nói nhiều chứ vâng. báo nhiều chứ nói vâng. chung là chị em làm với nhau khoai ráy hay là cánh đồng cùng nhau nhau vậy là đều có bảo hết vâng. thôi thì người ta mình bảo nhưng mà chi phí vào thì người ta có theo mình hay không thì, vâng. thì đấy mới là cái quan trọng ngọn, nói chung ngọn, là ngọn còn nhiều quả mà mập ngọn mà còn dư còn đẹp thế này thì thu còn dài lắm chưa thể hết được vâng. vâng ngọn nó tu tuổi như thế này thì ruộng dưa này rất là tiềm năng các bạn ạ còn nếu như mà những cái ruộng dưa mà ngọn nó quăn lại hoặc là ngọn nó bé ngọn nó xoăn mà nó nhỏ ngọn nó nhỏ là... ngọn nhanh rạc dưa nó... Vâng. nhanh rạc vâng dưa còn... đấy là dưa bị bị bị bệnh bị rầy vâng còn với cái những cái ruộng dưa mà ngọn nó cứ bơi ra như này đây hai bên các bạn này hoa ra đến đâu thì quả, động đến đấy hoa ra đến đâu quả động đấy đấy mình thấy quả cái ngọn dưa nó rất là cao mà cái luống này nó đã cao khoảng độ 2 mét rồi nó cao 2 mét rồi mà nó cũng vẫn còn bơi này thì khẳng định với các bạn là ruộng dưa này tiềm năng rất còn nhiều và đến trên này nữa thì chắc là mình không cho dàn nữa đúng không ạ? À? Để mình chờ ánh thôi. Vâng. Mình chờ ánh nó ra. vâng. vâng bây giờ là nó nêu hết róc như thế này nó bắt đầu nó quay xuống nó quay xuống thì tránh dưới này mình bơm vào vâng. đây đây những cái nó tránh này nó ra nhiều nó ra quả rồi đây này không phải đây bằng vâng, phải đây rồi đấy. đây những cái tránh này nó đang ra đây này ra quả rồi đấy những cái tránh này nó bắt đầu ra rồi đây, khi mà dưa nó già rồi quả rồi quả nó ra đây rồi quả rồi đây quả đây quả, quả rồi vâng đấy đấy những, những cái tránh này nó, nó đang ra mầm tiếp đây này đấy vâng à, thưa các bạn là đối với dưa à, dưa chuột mà bất kỳ giống nào nhưng mà dùng phân bón silic tân bắc bắc giang thì cho tỷ lệ sai hoa đậu quả rất là cao và cái ờ, dưa của nó sẽ đặc ruột hơn quả thẳng hơn giòn hơn ngọt hơn mã đẹp hơn và hạn chế được sâu bệnh à, khoảng à, từ 6 đến 70 phần trăm vâng và dưa dùng phân silic thì um, cái giá bán luôn được cao vâng vì là chất lượng quả nó giòn ngọt bóng quả đẹp vâng um, trước đây mà dùng phân thường thì cái mình bán được giá bao nhiêu ạ hoặc là những nhà dùng vân thường thì giá bao nhiêu ạ? Giá nó cũng nói chung là quả của người ta nó xấu thì thương lái nó mua thì nó mua giá chung đều <coughs> thì bây giờ nó cũng như vậy thôi thế nhưng mà ừ, người ta lấy cái dưa đấy thì người ta cũng không được hài lòng lắm à vâng vâng vậy cho nên là thôi thì cũng cứ bảo bà con rằng là cứ dùng phân xin lít đi để <coughs> quả dưa nó bóng đẹp thì đến thương lái họ đến họ mua thì là ừ, nó đều dưa như nhau thì là giá cả mình dễ nói hơn vâng vâng thế nó cũng cứ động viên bà con là cứ nên trồng Silic đi cho đẹp Vâng Và chúng tôi là những người làm phân bón thì khuyến cáo bà con Chúng ta lên ứng dụng phân bón Silic Và để cho trên các loại dưa Đặc biệt là đối với dưa mà trồng trong cái vụ à, thu đông này thì ờ, cây nó cũng hay bị chết héo thì khi mà dùng cái phân Silic này thì nó sẽ giảm được cái chết héo giảm hẳn cái cái cái cái, cái chết héo dây héo xanh nó không có hẳn đi đấy bác các bác xuống các bác nhìn nhưng dạng dụng dưa nhà em không hề có một dây nào khó khăn và nó cho cái mẫu mã của quả đẹp nó bóng quả như thế này đây các bạn này đấy nó bóng này ừ. đây tất cả các loại dưa đều bóng đẹp lắm các bạn ạ dưa đỏ bao dưa ra nhìn thích lắm. nhìn nó có óng luật đi đây đấy, quả, quả non ống, đẹp. bóng quả bóng quả thẳng quả nhé mã đẹp nhé và với cái cái ruộng dưa này thì báo hiệu rất là tiềm năng vẫn có thu được rất nhiều dài thời gian Ừ, và nếu như các bạn muốn mua dưa thì hãy liên hệ với số với bạn Nguyễn Thị Loan ở thôn địa chỉ ở đây là thôn địa chỉ Cam Cam Hòa. Thôn Cam Hòa. Thụy Niên, Xã Thụy Niên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. Ừ, và chúng tôi sẽ đăng kèm số điện thoại này để các bạn liên hệ với bà Loan để ừ, được mua dưa sạch, dưa ngon, dưa chất lượng cao và với số lượng là không hạn chế. ở đây Silic, bán phân Silic. Vâng, bón phân Silic thì có thương hiệu rất là ngon nổi tiếng rồi. Vâng thưa các bạn là phân bón Silic thì có thể ứng dụng trên mọi dùng cho dưa thì có thể ứng dụng trên mọi chất đất. Trên mọi chất đất và uh, khi mà dùng phân Silic thì các bạn có thể trồng trái vụ vẫn cho hiệu quả cao. Bởi vì khi dùng phân này thì nó đã giảm sâu bệnh, tăng sức đề kháng cho cây, hạn chế bệnh hại, uh, tạo cho cái độ sai hoa, đậu quả gấp nhiều lần so với dùng phân bón thông thường và nó cho cái mẫu mã đẹp, chất lượng quả dưa thì giòn ngọt,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 để được uh, xem những clip hay hơn nữa, thiết thực hơn nữa và với một dòng phân tốt như thế này, hiệu quả như thế này tại sao bạn ấy không dùng nhỉ? Bạn ấy thử đi, bạn ấy thử một lần để cảm nhận được uh, chất lượng sản phẩm của chúng tôi để thấy được rằng phân bón Silic vô cùng hữu ích mang lại giá trị thương mại cao cho nhà vườn nhưng đồng thời lại giúp cho bà con giảm độc hại, giảm sâu bệnh, giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và cuối cùng thì xin kính chúc bà con Thái Bình có những vụ dưa bội thu xin chào và hẹn gặp lại